chỉ có cái con người người ta không có nghiên cứu nhiều gì phụ người ta không có tin thôi cái tin họ cũng đỡ lắm biết được cơ vận rồi mình biết thời cơ mình vận dụng thời cơ mình xoay chuyển rồi mình lập công theo thời cuộc mình tạo cơ đồ cho con cháu dòng họ mình giàu có không có mất tài sản không có bị đốt tuổi giống như bà Nguyễn Phương Hằng đó mà ba tháng liên tục hình như vụ ra mấy hai cái clip liên tục phụ nói bà <laughs> ở tù bà im bớt ở không im rồi sau đó bà ở tù rồi á Thù kêu Đàm Vĩnh hơn với mấy ca sĩ đừng có hiếp bà nữa Tụi mày <laughs> hiếp bà ra Bà ra bắt hà lửa tụi mày thành con chuột trái đồng á Để coi Vậy mà nó cũng tấp đi nữa Mấy này ngu Hơi quay lên nó phụ nói luôn Tại vì sau này bà ra là mấy này hết đường sống á con thiệt á mấy người có chân mệnh á con đừng có đụng tới họ họ đi về á nhưng mà không thấy một trăm không hai lần đàn hạch tơi bời qua la <laughs> mà cuối cùng rồi à, bà hương hằng cũng vậy bà cũng là vậy á tại vì cái nhiệm vụ xuống trần của bà là lật hết cái xã hội ra lật hết ra bay lên phải lật hết ra những cái xấu của nước mỹ những của đảng dân chủ rồi à, Putin lật hết ra cái tham vọng à, đại đế chiếm toàn cầu giả bộ đầu tiên nó đánh Ukraine á nó đánh được Ukraine đánh luôn cái Âu Châu á ngu vậy ngừng phải không lỡ tham mà tao tham hết luôn kiểu như vậy á ta biết sao không biết thì cái con người á cũng vì lòng tham thôi là chết riêng nước việt mình á sau này nhiều chuyện vui nè nghe sau này sư phụ sẽ <clears throat> nói những người mà chửi cha chửi mẹ nhất là mấy ông thầy chửi cha chửi mẹ nhiều lắm cho nên phật tử mình khó độ thì mấy ổng không bao giờ tin có thượng đế không bao giờ tin có phật di lạc đang đang hiện tiền với mình tại nếu là tin thì đâu ai cúng dường cho mấy ổng à, à đó là đại phạm tội phạm thượng rồi à, kêu ra để tượng cha mẹ lại sám hối thì quả mai cảm ơn nhiều nước mà chị sao uống hết trên làm hai ly cho đồ uống giùm đi con đồ để cho mẫu uống mỗi đông ngồi đây mặt ngủ ngồi đây bởi cái máy là phiền chỉ có một cái là mấy ông mấy vị thần đó mấy ngày rất là đầu là đỏ bởi vì nói thường mấy chư Phật thì nói là sau này nước Việt có thay đổi á 6 triệu chim hiền á là phải lấy ân báo quát tại cái dần nước của quốc gia đó là do 6 triệu chim hiền sau này sẽ điều khiển rồi trong đó có biết bao nhiêu người tại hải ngoại sẽ về lấy ân báo quán nghĩa là không trả thù nghĩa là dầu cho bác chồng có đốt củi rồi ông già nữa thằng con có lên chức cũng không có được trả thù chứ không phải là quốc gia trả thù việt cộng nữa hiểu không nghĩa là không còn ai trả thù ai qua lại thì thường mới di dạng vậy nhưng mà mấy vị ngoài đó đó không cầm kiếm đó, thì nói cũng tùy theo người nữa có những thằng nó vô nghi thì uh, uh, cho nó cây uh, gòn đánh góp <laughs> cho nó khu nào có sân gòn đánh góp thì tối ngày cứ đánh góp rồi muốn nó chết sớm thả đóng cái đẹp vô chứ không có được ờ, bắt nó ra côn đảo <laughs> không thiệt mà đừng thả đi vòng vòng phải không miễn thanh phòng nguy hiểm là phải vậy cho nó cây gom nên gói với thả nó khu biển nào á cái đảo nào giống như đảo của Vinh uh, à, Valley nó đang xây đẹp á thả đó thôi mày hưởng luôn <laughs> chứ còn mấy nguy hiểm mà con thả ra đường nó làm nhiều chuyện mệt nữa ác hại đó nó đánh con đi ăn chơi tối nha chính trị nước cao hả chính trị nước cao không biết thì nếu mà làm đúng bờ trên dạy lấy ân báo quán là phải như vậy chứ giờ làm sao chứ giờ nó thuộc thành phần nguy hiểm nó không có chịu quay đầu thì mình phải làm sao giờ thả đi vòng vòng ngoài nổi cầm điện thoại nó, nó là lại là kéo phe nó mệt cho nó đi ra dân cái thời mã trạch đông luôn ở trong nước trung cộng đó, cũng có những người giống giống theo kiểu sư phụ một người mà mà có điển có tâm linh thôi họ mang và họ nuôi như là nuôi phật sống vậy đó nuôi luôn cả dòng họ của người đó bên trung cộng họ mấy người nói còn việt nam mình á, là họ có là vùi dập ừ. họ không có biết trân trọng tại những cái đó là cứu tinh của họ mà không có biết cũng giống như đá san hô mỹ còn ở Hawaii mà chiếc tàu nào mà đụng san hô á thường á là sạc nghiệp luôn còn Việt Nam mình cứ để mình giật san hô xuống để dễ <laughs> bắt cá cho nên cuối cùng cái biển đông miền như nó lan á không còn san hô nữa san hô là mấy chục nghìn năm nó mới có san hô nó vô đẻ trên cái biển mà vịnh Thái Lan của mình miền Tây á không còn con cá nào là gió để mìn nó giật à mấy ông chơi vậy đó tối ngồi con khúc chút xíu này cũng đông dữ ta <laughs> có ai có hỏi gì không hỏi, hỏi rồi mình mới nói chuyện chứ sư phụ sư phụ giải thích cho tụi con nghe ờ, tụi con nghe cái uh, truyền thuyết gì mà cao biển pháp sư của trung quốc đó, đi qua việt nam mình để chấn yểm để mình mình không có người tài để mà vực dậy đất nước đó. thì uh, thì cái cái đó làm sao để mình giải uh, giải được đó là cách đây năm 10 năm trước và chị Lon á, là vợ của ông tướng Tô Lâm bà cũng thuộc dạng tâm linh thì thời đó đó sư phụ cũng nằm ở trong cái cô của Việt Nam á thì tại mấy người tâm linh bà anh ta biết sư phụ hết tại thần thông mà thì bà đi gỡ mấy cái đó nhiều lắm rồi hiện bây giờ bệnh có một số người tâm linh họ cũng đi gỡ cái đó gỡ trong cái mùa covid luôn có những lúc ngộ lắm cục đá có chút bẻo à mà nó là cây kiếm á chẳng cái nước biển không móc đầu nổi cái cái lông mạch nghĩa là lông mạch như con người của mình nha à, giống như à, hồ bằng kiếm rồi giống như trái tim nha nó đâm kiếm nó đâm trái tim rồi tay chân rồi đó, rồi nó chặn chặn như là nó mới như vậy thôi à. thì những cái đó sau này mấy vị những người giống như kiểu như phụ tái sanh lại gỡ hết chỉ cần một người ở ngoài trận tiếng đi gỡ một người ngồi ở đây á cầm điện thoại gọi thì xưa cứ vậy mà tới khúc đường nào quẹo nghe quẹo nghe cũng giống như coi à, trên gps vậy à, tâm linh điều khiển ngầu hơn là drum nữa đó con thì thời đó thì cũng dẹp hết rồi à, chưa nói rồi à, những cái người nước việt bị ém hết không có xanh không có xanh như nhân tài toàn xanh ra ăn hại không thấy ăn hại không nhiều không thì rất là ăn hại đầy nước việt địa thì không có sanh ra nhân tài thì từ đó cha mới cho trên thiên xuống cũng giống nhau cho nên người tàu họ có mưu mô cái gì nữa cũng không có bằng ở trên tính ông muốn nói muốn thẻ ông thẻ biết rồi đúng không còn gì nó nói nữa không <laughs> vậy nói ta than vậy thì đi thì không ra nhân tài trên thiên thì xuống cho nên bây giờ ngửi trên thiên xuống nhiều lắm mấy con trên thiên xuống chứ còn à, mà sanh ra mà lớn lên như kiểu coi lợi cốt giống như kiểu ông kỳ ông thiệu đó nó cũng là người cũ viên bình thường thôi ông diệm bây giờ cũng là đang ở nhà thờ phú cam cũng là một con ma bình thường thôi mà ông ờ, vua bảo đại cũng là một con ma đang ở bên pháp bình thường thôi Còn những người có trong mệnh là trên trời xuống thì người ta mới làm được ta mới có ở trong cái may của con người một người hơn cả triệu người trong một đám đông ra một cái ý kiến đó nó khác lắm rồi là trí tuệ xuất thế gian có những cái idea khùng thì ngà lon nó phụ nó từ đầu nó là người lành mà anh cái đầu của nó ghê lắm tự nhiên nó chứa thằng nào mà làm giàu lẻ như kiểu hôm này sau này Việt Nam mình nó sẽ có như vậy để chưa đến lúc ruồng cái là chế ra những loại spaceship vũ khí lợi hại là F-35 hay là Su-35 gì dẹp hết bơm hạt nhân hả dẹp luôn chiếc spaceship nó bắn laser ra thì một cái technology rất là đơn giản nó cũng y như là một cái người à, như ông Facebook nó nó chế ra được cái Facebook thì sau này nước Việt mình sẽ có những nhân tài khi mà họ tự do tiếng nói tự do muốn làm gì thì họ thích làm theo cái lý trí khả năng đó không có bị à, bất cứ một cái quyền lực hay cái thế lực nào kèm chế giàu cho cái một đứa nghèo mà một ngày nó chỉ có đủ tiền ăn hai buổi cơm mà học đại học mà nó thông minh nó cũng có thể là làm giàu theo cái sáng kiến của nó còn Việt Nam mình bây giờ đâu có được như vậy cũng giống như ờ, bên Nam Hàn tại sao nước nó mau dạo tại vì thời xưa Nam Hàn nó nghèo nước Việt mình rồi nó cũng chẳng có Samsung cũng chẳng có Honda chẳng có LG nữa đó toàn là Sony hay là Yamaha Panasonic đồ của Nhật không tự nhiên nước Nhật nó xanh ra thời đó sao không biết mà nó cho cái tuổi về hưu của những người kỹ sư PhD của Nhật á về hưu rất là sớm như năm chục hay năm năm vậy đó cái Nam Hàn nó hút hết à, nó hút về nước nó à, mướn mấy người đó làm hết mà trong khi đó là kinh nghiệm thứ thiệt không á rồi sau đó nó mượn hình như có 50 tỷ của World Bank thôi tự nhiên từ cái hiệu Sony thành ra giờ cái hiệu xem máy TV Samsung đúng không từ chiếc Toyota giờ thành cái chiếc xe đại cũng là do con người có một lần thưa hỏi mấy vị trên Việt Nam sau này mà là cái gì là quý nhất mỏ vàng ở trong kinh sấm sáu quyển của đức thầy nói mỏ vàng mỏ ngọc phải không gì đúng Việt Nam có 550 cái mỏ mỏ vàng tôi biết tay này là mở nè nhưng mà cái đó cũng không có phải là trường cũ nó chỉ là chẳng lẽ lại ăn là làm biến sao mà hãy mà lấy ăn ở con người lại là không có nhân lễ nghĩa chí tính nữa làm sao được nó không phải cái quý giá nhất đó là chúng ta 6 triệu trăm hiền 6 triệu chất sáng đó là tài sản của cha với chư Phật đó, gửi chúng ta đi khắp hải ngoại để học hết tất cả những cái khôn của thế giới để sau này lập lại muốn nước Việt cường quốc là là người hải ngoại rồi không phải là sáu triệu thời nay nha rồi cứ đi đi về về hễ cái gì hay là cứ đem về cũng như kiểu do thái vậy đó rồi cuối cùng á thành ra 60 triệu ở hải ngoại thì từ đó nước việt nó mạnh là chất xám là ip mỏ thì cũng có đó tiền cũng có nữa đó nhưng mà cái chất xám của, của con của mấy con mới là quan trọng đó cho nói vậy mà thì mình mới à, đi từ thời 75 cho tới thời nay 50 năm chưa có quốc gia nào mà di cư mà đông nhiều như người Việt chỉ có một cái là cái thể chế tam vô á họ không có muốn chúng ta đoàn kết và họ không có chết sống vì dân tộc mà họ chết sống vì cái à, búa liềm thì từ đó chúng ta cứ à, đánh đá nhau chia rẽ xối xả có bà Kim Ly Hồ với Tạ Đức Chí thôi mà đánh nhau nát Nam Cali cái vùng này thôi nó luộc hết nhuộm đỏ vùng này rồi chứ mà còn sống ngồi đây cũng phải vừa với mấy thằng dưới núi này đâu trời cũng lì lắm á <laughs> thì là tự nhiên mình à, mình phải vừa vừa buồn là mình sanh lộn quốc gia quốc gia mình không đoàn kết mình cũng vừa vui là quốc gia mình được thượng đế chọn để mà sau này lãnh đạo thế giới lãnh đạo thế giới mình nghe nó hơi khó nhưng mà thiệt cái xưa 300 năm trước Mỹ nó là ai à nó đâu phải là ai đâu nước này là mọi da đỏ cái núi này chỗ mình ngồi á là mọi da đỏ ngồi mễ mà mễ da đỏ thằng Mỹ mày nó Biden nó là người Ái Nhĩ Lan mà ông Trump là người Đức mà tụi mày bên Âu Châu 300 năm trước thôi thì con nghĩ nước Việt trăm năm sau thành cường quốc không dư sức hiện giờ cái núi lửa gì đang mọc lên ở à, Cali nè mới có đài mấy con về coi tin tức này nó mà nổ ra một cái rồi à, cái siêu kênh valley cũng tiêu á nhưng mà cái hai thách con người đang cần vẫn là iPhone hoài mỗi năm phải cái iPhone 14 15 16 17 ra hoài mà Apple dưới này nó sập tiệm thì nó cũng phải mọc Apple chỗ khác nó cũng phải bán bản quyền chỗ khác stock nó phải bán chỗ khác thằng Lan nó phải người Mỹ nó người Phi Châu á không biết không còn thằng Facebook nó là người Do Thái đúng không rồi à, thằng nào mà nó tính ra nó chỉ có mười mấy hai chục thằng giàu thôi mà cả nó nuôi cả nước Mỹ Bill ừ. Gates còn Việt Nam mình ở thằng nào giàu là tao đem đây tao xào bột hết lựa ông bầu là nó, nó chiên bột hết thì làm sao mà người ta nuôi nuôi được mấy ông thợ một con ong bầu nuôi cả triệu con ong thợ Việt Nam mình cứ đi ngược không không có nhiều người nhân tài chẳng có nhiều nhà tiên tri lỗi lạc có mình sư phụ thời này thôi trời ơi mà nó bị dập dùi te tưa tới ngày hôm nay nó cũng vẫn còn chửi đồ bố láo <laughs> địt mẹ mày chửi tối ngày cho nó mỗi lần vô vô đập mẹ là bố láo với địt mẹ con biết sao kỳ mình đi yêu nước mình giúp nước mà cứ bị chửi không, không có chăn trọng